xin chào anh em nhé à, clip này thì à, mình xin à, giới thiệu với anh em một cái công nghệ giúp anh em là chơi liêng và ba cây dễ dàng à, hiệu quả mà anh em đi chơi anh em không cần phải lùa bài vào cả anh em dùng hoàn toàn bài xanh chín thì nó là một cái công nghệ à, áo bài cổ tay thì cách thức chơi của nó sẽ như sau thì anh em chơi riêng ví dụ anh em chế riêng nhé Đấy, anh em vẫn chia bài với bài bình thường tôi có chia bốn cửa đây Đấy. thì khi lên bài anh em thấy à, bài mình có 6 điểm bài vâng bài điểm số rất nhỏ thì anh em sẽ cúp bài vượng từ cúp bài thì anh em sẽ hai bài thôi Đấy. tôi sẽ trả hai bài mình đặt tôi hao lại này không điểm này là bảy điểm này nhà này à, bốn điểm này nói chung là mình ờ, sáu điểm mình thua sang ván sau nhé đọc ván sau để đi thì à, bắt chia các nhà tôi thử cho em 10 ván để anh em xem khi mà tôi đụng công nghệ áo đổi bài này thì hiệu quả của nó sẽ như nào giúp tôi thắng bao nhiêu ván 792 tán điểm bạc tán điểm bạc tôi sẽ đẩy đổi cây 9 sang cây K rồi để tôi có 9 điểm bạc đơn giản thôi đây đơn bài sang này thua này này thua này ba điểm này tôi có 9 điểm tôi thắng rồi và tiếp tục quán tiếp theo nữa không điểm em nhé vậy không điểm bài không điểm bài thì à, chắc chắn là tôi thua tôi sẽ dùng biện pháp là học thuật một chút đấy liêng chín di xem này này này năm điểm này này ba điểm này này chín điểm này đấy em chưa khi mà tôi không điểm bài là tôi chắn thua nhưng tôi cũng biến đổi thành liêng 90 di rồi trong bản tiếp theo chín điểm chín điểm là điểm số cao rồi tôi không cần đổi vì cây người trong người tôi nó không vẫn phù hợp đổi cây di thân mà vẫn phù hợp chín điểm tôi để nguyên điểm này chơi 9 điểm này thì đây chín điểm bảy tôi to hơn mình tiếp tục sang ván tiếp theo sáu năm một hiện tại đang có hai điểm bài đổi cây 5 sang cây 10 để ra 7 điểm bài ờ, rất đơn giản là cho bài vào cửa đường này ra này 7 điểm này đây là bao nhiêu điểm 3 điểm này không điểm này 4 điểm này đầu tiên mình chỉ có hai điểm bài mình thua nhưng bây giờ mình sẽ nhất tiếp tục sang ván nữa thứ hai cái là mình không cần phải à, đem bài cái tiền cả còn bài thứ chín tám điểm bài một số cao rồi bên này không hợp mình không đổi nữa và tám điểm thôi nhà này thôi chất đó. Tốt nhất thì anh em nói chung là khi áp dụng vào công nghệ của bài này thì anh em à, vừa đánh thanh chín là vừa có những lúc mà anh em phải cần đến nó để hỗ trợ anh em chơi không điểm ăn này không điểm là thua nhé nếu đánh nhà bài cao liên thua nhé nhưng mà mình sẽ không thua mình sẽ phải biến đổi một chút đó tôi cứ làm chín điểm nhé mình à, bây giờ cố tình đổi như vậy để cho anh em biết cách đổi thôi còn khi đổi thì chúng ta phải quay người lên trên để cho kín đáo hơn bảy điểm này tám điểm này ở đây sáu à, điểm này anh chưa từ không điểm từ người biết mình biến thành người thắng đầu tiên thì anh em là mà có nhu cầu về cái áo đổi bạc của tay này thì sẽ có số lượng trong hình nhé anh em à, được phép thử hàng được phép kiểm tra hàng sản phẩm chúng tôi thì đảm bảo cho anh em cái máy rất êm không hề tự phát ra thứ hai nữa là nó được bảo rất nhanh không hề bốc không hề bị à, kẹt lá bài nên gọi cho anh em em đi chơi chỉ cần mua bút pin tiểu thôi là em đánh chơi cả ngày hết pin đánh thì à, giúp anh em biến đổi từ cái bài điểm số thấp sang số cao em vừa thấy tôi gọi là mình giữ một chút thì anh em nhìn thấy cách chơi nó bây giờ như nào rồi những nhu cầu thì theo tôi xin chào anh em